dành cho thị trường nội đời ờ, nội địa Nhật thì đây là có hai cây này đây là những dòng bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản thì một cây nút xoay và một cây nút nhấn tiếp theo ở phía bên đây sẽ đây là những một cây có dòng à, bếp mặt kính full chức năng Bây giờ tôi sẽ giới thiệu ờ, qua cây đầu tiên đối với cây bếp nút xoay số thứ tự là số 1 giá 1 triệu 6 Đây. khi các bạn à, xem được video clip này á mà các bạn à, chọn cho mình được cái một cái à, con bếp mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà các bạn muốn mua á thì các bạn hãy chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó và gửi cho chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook. Các bạn à, gửi hình à, và kèm theo cái à, mã số series của con bếp đó. Đây là mã số series của nó đây, 901745. Nếu mà các bạn chỉ gửi cái số thứ tự này không thôi á thì có thể là cái con bếp đó không còn đúng với cái con bếp mà các bạn chọn. Vì có một con bếp sẽ được thay đổi đi. Đó nên các bạn à, gửi kèm thêm cái mã số này để cho nhân viên chúng tôi à, tìm và lấy đúng cái loại bếp mà các bạn chọn sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem khi các bạn à, đồng ý thì tôi sẽ làm một cái clip test thử những cái tính năng của bếp mà các bạn đã chọn tiếp tục con bếp số 2 giá 2 triệu 2 thì bếp này có mặt men chống xước thì đối với mức giá này thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và có gắn cái công tắc rang đây công tắc rang này đây công tắc rang này giúp cho chúng ta rang hoặc là nấu được những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa tại vì à, những cái dòng bếp à, ga của Nhật á ở cái que cảm biến nó chỉ chịu được nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga có một số bếp họ có ờ, làm thêm cái công tắc rang này á thì nó chỉ thêm ờ, cái nhiệt độ lên tới 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện khi chúng ta rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao sẽ bị tắt lửa thì ờ, shop chúng tôi đã gắn cái công tắc rang này vào vị trí này là của bếp bên trái để các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không bị tắt lửa nữa các bạn sẽ bật về vị trí trước bên trái này á, là mở cái tính năng rang nó lên khi các bạn bật về vị trí ờ, bên phải này nó sẽ tắt tính rang nấu ra tắt tính năng rang đi bếp sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường ở con bếp số 2 này năm sản xuất của nó là năm 2016 có mặt men chống xước tiếp theo con bếp số 3 giá một triệu rưỡi ừ. bếp này thì chỉ có ờ, nút 3 giây thôi nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên 300 độ thì nó sẽ khóa ga các bạn mà muốn gắn thêm cái công tắc rang thì có thể liên hệ đến shop tiếp theo số thứ tự số 4 đây là dòng bếp uh, Rinnai mặt men chống xước đây, bếp này thì không có tính năng rang số thứ tự là số 5 đây là dòng bếp Rinnai, năm sản xuất của nó là năm 2016 và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào đây. Ừ. Bếp này có mặt men chống xước. Thì bếp này shop chúng tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng để nhân đôi cái thời gian sử dụng bếp khi cái kiền à, theo bếp á, nó đã hư thì ta cũng có cái khác để thay thế để sử dụng tiếp bếp. Số thứ 6 đây là dòng bếp Paloma, model là N36BS năm sản xuất của nó là năm 2017 thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào bếp rồi bếp có mặt men chống xước và cũng được tặng thêm một cặp kiền dự phòng đây bếp số 7 năm 2017 của nó đây cũng đã được gắn công tắc rang mặt men chống xước này giá 1 triệu 8 đã được lắp cái công tắc rang vào Tiếp theo tôi sẽ qua cái cây bếp nút nhấn Số thứ tự là số 8 Đây là dòng bếp Paloma Năm sản xuất của nó là năm 2017 Cũng đã được gắn à, <coughs> Đây Bếp này thì tôi có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng Ở con bếp số thứ tự là số 8 này đây Tiếp theo con bếp số 9 giá 2 triệu mặt men chống xước số thứ tự là số 10 giá 1 triệu 8 cũng là mặt men chống xước tiếp theo số 11 Rinnai KGM64DG giá 2 triệu 7 năm 2015 được tặng thêm một cặp kiền dự phòng có mặt men chống xước này tiếp tục số 12 Bếp này được xuất xưởng vào ờ, năm 2019 Có mặt men chống xước và cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng đây Con bếp số 13 ờ, giá 1 triệu rưỡi Đây là mặt sơn tĩnh điện ừ. Con bếp số 14 ờ, được sản xuất vào năm 2016 có mặt à, men chống xước và tặng thêm một cặp kiền dự phòng đây là hai cây bếp nút nhấn và xoay chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi tiếp tục tôi sẽ qua cái cây bếp thứ ba thì đây là cây bếp có mặt kính cường lực và full chức năng nướng sẽ là hai tầng lửa thì đây con số 15 con bếp này là con bếp ờ, cao cấp nhất nó sẽ có những cái tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và cái chỉnh lửa nướng theo loại thực phẩm đây bếp nướng thì nó sẽ có nút điều chỉnh ngọn lửa bằng nút điện tử có hiện giờ ờ, nướng nè ở bên phía bếp bên phải thì nó sẽ có tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt và ở trên là chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì ta sẽ hâm nóng thức ăn lại nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng gần ờ, một phút thì bếp nó sẽ khóa ga tiếp theo nữa là cái chế độ rang thì đối với dòng bếp này thì nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp bếp có mặt kính cường lực viền nó bằng inox đây số thứ tự là số 15 ừ. thì bếp này nó sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau nên cái viên pin sạc của tôi nó sẽ không để vừa với cái hộp pin này thì khi giao bếp tôi sẽ nối cái viên pin sạc trực tiếp vào bên trong bếp phía sau hộp pin khi nhận bếp về thì các bạn sẽ cắm cái dây ga vào cái ống ga phía sau bếp khóa cửa dây an toàn lại mở ga la là sử dụng thôi tiếp tục con bếp số 16 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính cường lực kiền cũng là kiền inox và nó cũng có những cái chế độ nấu nướng hẹn giờ nó nướng và nướng hai tầng lửa nè con số 17 ờ, con bếp số 17 này là dòng bếp Paloma cũng là bếp mặt kính cường lực thì đối với dòng bếp này nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và thêm bếp nướng cũng có hẹn giờ đây là bụi nó bám thôi bếp số 17 giá 6 triệu 0400 443 đây là con số 3 đã bị uh, mờ mà dài chữ đi rồi Tiếp theo con bếp số 18 giá 4 triệu rưỡi 000040 Đây là dòng bếp Vinay mặt kính cường lực Thì đối với bếp này thì nó nướng á, nó chỉ có một tầng lửa thôi Tầng lửa ở trên áp xuống ừ. Cũng có hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng Nấu thì hẹn giờ nấu thì chỉ ở bếp bên ờ, trái Tiếp theo con số 19 ờ, Đây là dòng bếp Paloma Mặt trước nó có cái viền màu đỏ nè và bếp này nó cũng có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng nướng là hai tầng lửa và nó cũng có chế độ nấu nướng nấu nước chọn nhiệt độ chiên chế độ rang nấu cơm nấu cháo đây trên cùng con bếp số 20 bếp này được sản xuất vào năm 2017 hiệu của nó là Osakaga model là H051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 các bạn mà tìm hiểu ờ, nhiều về những cái dòng bếp nội địa Nhật này thì có thể nhận biết được cái ờ, kiểu bếp ờ, nhờ vào cái mặt trước của bếp này đây nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu nè cho cả hai bếp trái phải chế độ nấu cơm nấu cháo ở bếp bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước hâm và chế độ rang ở bếp nướng cũng là nướng hai tầng lửa và có hẹn giờ nướng tiếp theo tôi sẽ qua cái những cái dòng bếp âm thì đi ở đây có một con bếp mang mã số là 21 giá 3 triệu rưỡi đây là dòng bếp Toshiba bếp từ âm Toshiba model của nó là BHP M46 M46BS đây là những cái ờ, phím ờ, chọn của từng bếp mở từng bếp đây trên cùng nó là cái ờ, nút công tắc nguồn và phía trước này nó cũng có cái ốp để chọn mở bếp bên phải bên trái ở giữa này là của bếp nướng tiếp theo con số 22 đây là dòng bếp có hay là cái bếp này là hàng trưng bày bếp này có mặt men chống xước nè ừ, đây là hàng trưng bày thôi đây là cái hộp pin của nó đầu dây này là cái đầu dây chờ để ờ, sạc pin sạc đây bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019 đây,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 một số bếp nó có ờ, kết hợp thêm cái nút rang á, cái nút dây 3 giây á là để nó tăng nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 độ nè để cho ta kéo dài được cái thời gian rang lên khi nhiệt độ đến 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga các bạn mà đang sử dụng bếp nội địa Nhật của mình ở nhà mà muốn gắn thêm cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop để được ờ, tư vấn hỗ trợ ờ, cách lắp đặt và ở phía bên phía sau của cái đầu chia lửa này đây tôi sẽ gỡ cái đầu chia lửa ra đây là cái que cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì khi ngọn lửa nó không ờ, làm à, đốt nóng làm à, nóng lên cái que cảm biến này nè thì nó sẽ khóa ga lại đó là những cái tính năng an toàn mà bắt buộc những cái dòng bếp ga Nhật nào cũng phải có tiếp theo tôi sẽ quay lại trở lại với cái con bếp chính ngày hôm nay để ờ, test bếp giao cho khách bếp hiệu là Paloma model của nó là n 36 bs đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất là đẹp bếp cũng đã được bọc lưới chống chuột ở phía bên dưới đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kính lại bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để cho các bạn xem cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp bếp này nó có mặt men chống xước nè thì đối với dòng bếp này tôi cũng có tặng kèm thêm một cái cặp kiềng dự phòng đây là ngoại thất của bếp ở bếp đối với dòng bếp này thì ờ, cái những cái lỗ ở phía sau này đã kín hết rồi nè bếp này được xuất xưởng vào tháng 5 ờ, năm 2016 đây là bếp nướng có mâm hứng và vỉ nướng này đều là bằng inox đây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 và cái đèn ở đây thay vì khi pin yếu ta sử dụng bếp thì nó sẽ sáng đỏ lên còn đây nó sẽ chớp đỏ khi bếp thực hiện xong một cái tính năng của nó tính năng thứ hai là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt để thay cho hai đấy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 thì khi nhận bếp về á, các bạn sẽ móc một đầu của cái lò xo mà tôi cũng đã cậy hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này đây cái lỗ ở đây để nó tiếp xúc được với cái cực dương và nó sẽ cố định lại nếu mà các bạn không móc vô mà các bạn chỉ đặt chồng lên thế này thôi nè thì nó sẽ không tiếp xúc được với cái cực dương này và hoặc là các bạn cày cái miếng nhựa này ra để cho nó dễ làm thì nó sẽ bị trượt vào cái mép ngoài của cực âm này